Xin chào anh chị em và các bạn. À, đúng như dự báo của Dũng là hôm nay Fed tăng lãi suất lên 0,75% ờ, và điều này cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, khi mà cái thông tin mà đưa ra nó giống như dự báo thì những cái biến động của thị trường thường thì nó sẽ có những biến động uh, cân bằng khi mà đặc biệt là khi mà thị trường gặp những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem những cái thông tin của thị trường trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào và chúng ta còn rất nhiều các thông tin khác nữa về kinh tế vĩ mô, về lãi suất, về tỷ giá, à, về tóm lại là về rất nhiều uh, thứ khác nữa có thể dầu tăng giá hay là khí đốt tăng giá châu Âu uh, mùa đông sắp đến rồi có ảnh hưởng gì không? Và nếu chúng ta quan sát ở trên ờ, các trang mạng thông tin xã hội thì chúng ta gặp rất nhiều các thông tin khác nhau và việc đọc các thông tin nhiều thông tin nó khiến chúng ta bị nhiễu loạn và chúng ta không biết là phản ứng như thế nào vậy làm thế nào để chúng ta có thể đọc những thông tin một cách chính xác làm thế nào để chúng ta có thể thấy rằng là việc mà kiểm soát được thông tin trên thị trường chứng khoán và hiểu rõ được thông tin tác động như thế nào trên thị trường chứng khoán đấy lên biết là cái điều quan trọng để giúp chúng ta à, có thể đưa ra những quyết định đầu tư thành công Ok, chúng ta sẽ có, có một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu. Xin chào bạn à, Đinh Văn Thường, Lê Thành Đồng, chào bạn Nguyễn Linh, chào bạn à, Hoài Thu, bạn à, Đỗ Ngọc Lữ, Nguyễn Toàn, bạn Việt Anh, bạn Nguyễn Tất Công, bạn Hà Tỉnh và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong livestream hôm nay. Bạn Nguyễn Đăng Nguyên, bạn Hữu Toàn, bạn Vũng Tàu cho Bảo Long Nguyễn Hạnh Dương Trí Tâm và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay à, trước khi uh, Dũng uh, chia sẻ về cái buổi livestream hôm nay thì các bạn uh, comment uh, like Dũng like để Dũng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay không ạ bao nhiêu bạn thấy là cái việc mà hôm qua Dũng dự báo là cái việc mà thị uh, Fed đưa ra tăng lãi suất thì cái việc mà không có sự bán tháo không có sự bán tháo của tiền tức là thị trường không sự bán tháo thì cái việc mà gì ạ uh, xảy ra một kịch bản tức là giảm sâu là điều mà chúng ta không thể bởi vì với cái việc mà các thông tin mà ai cũng có thể dự đoán đúng thì nó không có tác động đúng trên thị trường nó không có tác động đúng thị trường nếu mà thông tin nó gì ạ à? nó người ta dự báo phần lớn mọi người thấy là dự báo đúng nên chính vì vậy thì không phải là những nhà đầu tư dự báo đúng thị trường là gì ạ à? họ có kết quả bởi vì ai cũng dự báo đúng thì thường họ sẽ phản ứng giống nhau mà thường thị trường lại không làm như vậy nên việc mà gì ạ chúng ta phân tích thị trường dự báo thị trường chúng ta cần phải nhìn về góc độ tương lai nhìn về số sâu rộng hơn để chúng ta hiểu rõ được với câu hỏi là trong trường hợp bây giờ phép mà tăng lãi suất và hiện tại tăng rồi thì theo các bạn là cái, nếu bây giờ trong tư duy nhé thì các bạn là cái đồng USD nó tắt tiếp tục tăng không hay là dao động lớn bao nhiêu bạn nghĩ là cái đồng USD nó tiếp tục tăng tiếp tục tăng mạnh tiếp tục tăng mạnh dù là chúng ta biết là khi mà tăng 0,75 phần trăm của tháng 9 này thì có thể sang tháng 11 nó lại tiếp tục tăng tiếp sang tháng tiếp theo trong cái lần tăng lãi suất là tiếp toàn tiếp nhưng nếu chúng ta quan sát về đồng USD thì theo anh chị em và các bạn thì liệu đồng USD nó có tăng mạnh trong thời gian tới không hay là nó bắt đầu đi ngang dao động hay là tích lũy thậm chí giảm các bạn có thể comment vào cái điều này để chúng ta uh, cùng phân tích tại vì ờ, khi mà anh chị em cùng phân tích với Dũng thì Dũng tin chắc là chúng ta học được nhanh hơn học được nhiều hơn và chúng ta cùng học chứ không phải là chúng ta gì ạ nói về một chiều đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là về cơ bản thì chúng ta thấy là khi mà tăng lãi suất như này mục đích của tăng lãi suất đầu tiên chúng ta phải hiểu là mục đích của tăng lãi suất là gì à, chúng ta cần phải để mục đích của Mỹ tăng lãi suất là gì chúng ta sẽ phân tích từng cái góc độ như vậy Ờ, Dũng mong là các bạn à, học mang tính chất là vừa học vừa chơi để nhớ được những cái kiến thức nền tảng trước khi chúng ta phân tích thị trường thì nó mới vui còn bây giờ học mà nó mang tính chất là là triết lý quá đúng không triết lý quá thì dẫn đến là chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là mọi thứ à, nó nó nó không mang lại giá trị ra. có phải đầu tiên là bao nhiêu anh chị em thấy là à, khi mà tăng lãi suất thì đầu tiên là gì ạ Mỹ sẽ chống lạm phát vậy khi mà lông vi chống lạm phát thì có hai cái yếu tố để chúng ta nhìn đấy là bao nhiêu chúng ta thấy là vậy chống lạm phát thì chúng ta nhìn về góc độ góc độ nào ạ chúng ta phải nhìn được cái góc độ là uh, chống lạm phát là lý do tại sao nó lại chống lạm phát đấy chúng ta phải thế bây giờ tự nhiên là nếu mà đồng USD tăng thì có phải là cái giá trị của đồng USD tăng không ạ bao nhiêu bạn thấy là giá trị của đồng USD tăng nên nếu mà chúng ta xuất từ Việt Nam chúng ta xuất khẩu sang gì à, Mỹ từ ờ, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ từ nhiều nước khác xuất khẩu sang Mỹ thì rõ ràng là người ta người dân Mỹ sử dụng đồng USD để mua hàng hóa rất là rẻ đúng không ạ nếu anh chị em hiểu cái điều này comment số 2 tức là người ta sẽ mua được hàng giá rẻ từ các nước khác bởi vì đồng đô la Mỹ nó đang có giá và đấy chính là lý do đầu tiên chúng ta cần phải đấy là họ sẽ mua được giá rẻ và khi họ mua giá rẻ thì có phải lạm phát có xuống đi xuống không ạ anh chị em có hiểu đơn giản đúng không chúng ta phân tích đơn giản thôi không cần phân tích nó gì ạ à, uyên bác hay là cái gì ạ à? có phải là khi đồng USD nó tăng giá thì người ta thấy là mua được hàng giá rẻ và khi hàng giá rẻ thì rõ ràng là cái phải lạm phát nó giảm xuống không đấy là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai là gì ạ à? khi mà đồng USD tăng chi phí mọi thứ nó tăng lên thì có phải là nhà đầu tư sẽ gì ạ à? đầu tiên là mua giá rẻ nhưng người ta có có xu hướng là mua nhiều không mua sắm nhiều hay người ta hạn chế chi tiêu ạ người ta người ta có mua nhiều hay người ta có kích thích mua mà thực tế giá rẻ những cái việc mà gì ạ nó không có kích thích tiêu dùng bởi vì người ta đang gì à? cũng khó khăn nên hàng hóa lại có xu hướng ngày càng rẻ đi đấy là cái hai cái mà chúng ta cần phải nắm rõ được như điều thứ ba nữa là gì ạ khi mà đồng USD nó tăng giá thì có phải là gì ạ nhà đầu tư giữ dự trữ hay là mua đồng USD đồng DX á, nó tốt hơn hay là dự trữ cái đồng gì ạ Yên Nhật chẳng hạn như ví dụ nhá bây giờ các bạn là là người Mỹ nha ví dụ chúng ta là người Mỹ chúng ta đầu tư sang Nhật chúng ta đầu tư sang Nhật giả sử đầu tư một tỷ USD sang Nhật thế bây giờ nếu đầu tư một tỷ USD sang Nhật thì nếu bây giờ Nhật thì nó mất giá khoảng độ 20 phần trăm dũng không chính xác nhá khoảng 20 phần trăm vậy nếu mà bây giờ chúng ta thấy là khi mà mận mất giá hai phần trăm thì chúng ta đầu tư sang Nhật mà chúng ta chỉ lãi 15 phần trăm thôi là là gì ạ nếu cái lợi nhuận chúng ta chỉ lãi 15 phần trăm thôi thì chúng ta biết điều gì ra không ạ đồng USD này mất giá à đồng Yên Nhật mất giá 20 phần trăm so với đồng đô la Mỹ vậy nếu mà giả sử chúng ta làm một công ty giả sử có một tỷ USD mà lãi được 20 15% thì chúng ta đang bị âm vậy khi người ta nhìn thấy những cái đồng tiền mất giá bị âm như vậy thì người ta làm gì ạ người ta làm gì ạ tức là khi người ta người ta thấy rằng là những đồng tiền người ta bị mất giá như là ở đây chúng ta là yên nhật như ở đây chúng ta thấy là thằng à, đồng của Indonesia à, thằng đồng à, của gì ạ của Hàn Quốc Won Hàn Quốc và thậm chí là Thái Lan thì <clears throat> họ làm gì ạ họ sẽ bán họ bán tức là lúc đấy thì việc là họ sẽ không đầu tư vào nữa đầu tiên là họ sẽ không đầu tư vào nước Nhật nữa và thứ hai là họ rút ra để đổi USD ra thì Việt Nam chúng ta có bị ảnh hưởng thế không ạ đúng không chúng ta phải xem là Việt Nam chúng ta có bị ảnh hưởng thế không thế thì bây giờ chúng ta biết rằng là à, lý do tại sao cái đồng Việt Nam chúng ta nó lại ít bị ảnh hưởng theo các bạn là lý do tại sao đồng Việt Nam của chúng ta ít ảnh hưởng so với các nước khác vậy bây giờ chúng ta lấy Nhật thì mất khoảng độ 20 phần trăm <clears throat> đúng không khoảng 2 phần trăm ờ, đồng uh, won đồng gì ạ các đồng khác như là đồng uh, của Indonesia đồng bạc Thái đều mất lượng lớn thì tại sao Việt Nam chúng ta lại mất ít hơn tại sao chúng ta lại gì ạ cái đồng Việt Nam chúng ta mất giá so với đầu năm là khoảng 3 phần trăm và trong khi đó các nước khác thì mất nhiều phần trăm thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu đồng Việt Nam chúng ta mất ít thì do chúng ta bơm ít tiền hơn do Covid đúng không ạ anh chị em thấy là đợt Covid chúng ta bơm ít tiền ra đúng không ạ và anh chị em thấy là Covid thì rất nhiều nước khác thì bơm rất là cao trong khi chúng ta lại bơm rất là ít nên chính vì vậy chúng ta gì ạ à, điều hành kinh tế vĩ mô rất là tốt vậy điều này nó tốt cho nền kinh tế Việt Nam hay là nó không tốt cho nền kinh tế Việt Nam rõ ràng nếu chúng ta bơm tiền ra thì dẫn đến là cái tài sản nó bơm ra nó không hấp thụ vào nền kinh tế thì nó làm cho nền kinh tế chúng ta bị khủng hoảng rất là nhanh nên ở đây chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy là rõ ràng nền kinh tế chúng ta chống chọi tốt hơn so với nền kinh tế các nước khác vậy khi mà nền kinh tế chúng ta chống chọi tốt hơn thì có phải là cổ phiếu Việt Nam sẽ tốt hơn so với nhiều nước khác không ạ à, có tốt hơn không ạ chắc chắn là nền kinh tế chúng ta trô tốt hơn so với nhiều nước khác thì bây giờ chúng ta cần phải quay trở lại cái vấn đề tỷ giá trước khi chúng ta xem rằng là thực sự nó như thế nào tại vì chúng ta nắm rõ được cái điều này Dũng mỗi một hôm Dũng chia sẻ cho các bạn để các bạn biết rằng là mọi thứ chúng ta không cần phải gì ạ nó phân tích nó nó nó nó hàm nguyên hay là nó cái gì nó phức tạp gì cả và chúng ta phân tích theo cái gì ạ đời thường thì ờ, theo các bạn nếu mà Dũng phân tích cái điều này nếu bạn hiểu comment số 3 nhá nếu anh chị em hiểu comment số 3 là bạn hiểu tại vì uh, Dũng không biết rằng là Dũng phân tích theo cái kiểu dạng này thì không biết là các bạn có hiểu không hay là nó lại giả không có con số hay là nó không không phải là là là uh, phân tích uh, kinh tế vĩ mô nó giống như các chuyên gia ở ngoài kia nếu bạn hiểu comment số 3 uh, à, để Dũng biết là các bạn hiểu Dũng tiếp tục phân tích thêm đấy phân tích thêm còn anh chị em là không hiểu thì comment số 0 ở đây đấy là cách thức mà chúng ta à, mong rằng là những bạn nào lớp 5 lớp 5 lớp 6 có thể hiểu được chứ không nhất thiết phải chúng ta phải học là đại học hay giáo sư hay là tiến sĩ làm gì cho nó nó nó nghe vẻ nó hàm lâm quá thế thì bây giờ câu hỏi là gì ạ chúng ta nhớ là câu chuyện này này những thông tin ấy, bây giờ này, nếu thông tin xấu mà đưa ra các bạn nhá bây giờ chúng ta này nếu thông tin xấu mà đưa ra mà thị trường nó tốt hơn nó khỏe hơn thì chúng ta thấy là thị trường làm gì ạ cái này là do nó nằm trong cuốn sách thuần hóa sư tử nếu thông tin nó xấu yeah, à, nếu thông tin nó xấu mà cái, cái tài sản hay là cái thị trường nó gì ạ nó phản ứng ngược thì chúng ta thấy là đó thông tin xấu rất là xấu lạm phát này tăng lãi suất không ạ lạm phát tăng lãi suất nếu các bạn đang quan sát thị trường đây chúng ta xem một số thông tin để xem là ở ờ, các thông tin các ngân hàng hiện tại là ngân hàng nhà nước tăng lãi suất một phần trăm thông tin này là thông tin xấu thế thì bây chúng ta quay trở lại đôi chút để chúng ta nhìn về thị trường tại vì tí nữa chúng ta uh, nói xem là bây giờ nếu mà tăng lãi suất như này uh, tỷ giá tăng thì những cái ngành nào bị bất lợi đúng không bây chúng ta xem là những ngành nào bị bất lợi thì Dũng lại phân tích để xem chúng ta là chưa trước khi chúng ta phân tích về kinh tế vĩ mô sau đó về đến cơ bản từ cơ bản sau đó chúng ta đến phân tích kỹ thuật đúng không ạ thì chúng ta sẽ phân tích một cách nó chắc chắn và nó an toàn hơn còn riêng về kinh tế vĩ mô hay là riêng về phân tích cơ bản thì thực tế là nó vẫn chỉ đáp ứng được một phần nhỏ cho cái việc chúng ta đưa ra quyết định thôi cái phần phân tích kỹ thuật là phần cuối chúng sẽ nói cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn thế bây giờ này <clears throat> nếu mà cái tỷ giá cái đồng USD tăng đúng không thì có phải là những cái nhà nhập khẩu từ Việt Nam sang nước ngoài tức là nếu chúng ta nhập khẩu nhá ở Việt Nam chúng ta nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam thì chúng ta làm gì ạ bị ảnh hưởng không ạ nhập khẩu nhá không phải là xuất khẩu ạ nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam đúng không nếu chúng ta nhập khẩu về nước nước ngoài hàng hóa đặc biệt là doanh nghiệp nào mà nhập khẩu nước ngoài từ nước ngoài từ Mỹ đặc biệt là nhập khẩu bằng USD về Việt Nam thì điều gì diễn ra đấy nhập khẩu bằng USD nhá nhớ là chúng ta nhập khẩu bằng USD thì có phải là hàng hóa chúng ta bị đắt đúng không hàng hóa sẽ bị đắt mà khi hàng hóa bị đắt thì cái doanh nghiệp đó bị ảnh hưởng nên những cái doanh nghiệp nào mà nhập khẩu nhiều nhưng nó lại nhập khẩu bằng USD thì nó gì ạ à? nó ảnh hưởng nhưng nếu doanh nghiệp nào mà nhập khẩu bằng gì ạ à? bằng đồng yên Nhật thì sao đồng yên Nhật ở Việt Nam chúng ta tăng giá so với USD là bao nhiêu ạ à? là ba phần trăm nhưng nếu mà chúng ta thấy là đồng yên Nhật mà mất giá so với gì ạ à, đồng USD khoảng 2 phần trăm vậy nếu chúng ta nhìn vào đồng Việt Nam và đồng yên Nhật thì đồng Việt Nam chúng ta đang rất là có giá đúng không đồng Việt Nam đang rất có giá nên nếu mà nhập đồng yên Nhật thì rõ ràng doanh nghiệp đã hưởng lợi chúng ta cần phải nắm rõ với điều này nữa câu hỏi là cái điều thứ hai là những doanh nghiệp nào mà vay đúng không doanh nghiệp nào mà vay bằng đồng USD thì sao nếu doanh nghiệp nào vay rất nhiều tiền bằng đồng USD thì chúng ta phải bán Việt Nam đồng ra để mua USD thì rõ ràng là gì ạ nếu từ đầu năm thì ảnh hưởng ít nhưng nếu mà bây giờ cuối năm giả nợ thì dạ, ảnh hưởng rất là nhiều nên chúng ta nhớ rằng là thời điểm mà tăng lãi suất thời điểm mà tăng tỷ giá này thì rõ ràng là chúng ta đang bất lợi nếu doanh nghiệp nào mà chúng ta gọi là vay bằng USD nên thường những doanh nghiệp vay bằng USD đó là những doanh nghiệp nào ạ chúng ta phải hiểu là những doanh nghiệp vay vốn đêm thì chúng ta phải thường là những cái gì ạ thường thì có phải là những cái doanh nghiệp đa phần những doanh nghiệp gì ạ liên quan đến gì ạ liên quan đến gì ạ đa phần những doanh nghiệp vay UD là những doanh nghiệp về về điện đúng không điện nên không phải doanh nghiệp nào cứ liên quan đến điện là gì ạ là cổ phiếu phòng thủ là nó đều có lợi nhuận mà chúng ta cần phải thấy là có những doanh nghiệp nó bằng ngành điện như ta xử như là nó vay bằng yên nhật thì rõ ràng nó trả nợ tự nhiên nó phải tự nhiên nó để hưởng lợi lớn nhưng đã vay bằng USD thì dù là cái ngành chúng ta được hưởng lợi nhưng cái lãi suất của nó phải trả rất là cao đấy cái điều tiếp tiếp theo là, cái điều thứ ba nữa là gì ạ những doanh nghiệp nào mà cái lợi suất mà lợi nhuận đó, mà nó có được cái tỷ suất nó trên cái lãi vay ở mức cao tức là bây chúng ta thấy là nó lợi nhuận nó đến là do xu hướng động đẩy tài chính và dùng lãi vay thì những doanh nghiệp đó mà những doanh nghiệp đó mà gì ạ à? lãi suất bây giờ hiện tại nó tăng thêm 100 là nó đã gì à? ảnh hưởng rất là lớn nên nếu chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải tránh xa tránh xa những cái doanh nghiệp như vậy bởi vì rõ ràng nó bị ảnh hưởng bao nhiêu anh em đồng ý cái điều này comment đúng không ạ comment số 1 thế ạ tức là ở đây chúng ta đang nhìn thấy rồi còn nó có ảnh hưởng hay không thì chúng ta cần phải khoảng thời gian nữa trước khi chúng ta thấy rằng là à, tỷ giá thì nó gì ạ à, tỷ giá bắt đầu nó tăng để đảm bảo cho cái đồng Việt Nam gì ạ à, nó người ta không bị rút tiền ra khỏi gì ạ à, Việt Nam thì bắt buộc ngân hàng trung ương của Việt Nam cần phải tăng lãi suất tức là nếu mà ngân hàng mà không tăng lãi suất thì dẫn đến một cái tình trạng là gì ạ người ta sẽ rút hết tiền của Việt Nam để người ta chuyển sang USD nên tăng lãi suất là một trong những cái biện pháp có thể nó làm giảm cái tăng trưởng GDP nhưng nó lại ổn định nền kinh tế vĩ mô cái điều này có hợp lý không ạ tức là nó sẽ giúp cho chúng ta ổn định kinh tế vĩ mô thay vì tăng trưởng GDP nhưng lạm phát tăng cao thì thực tế nó chả có tác dụng cả nên đây là cái gì ạ? giải pháp và Dũng thấy là chính phủ chúng ta ngân hàng nhà nước chúng ta đang làm rất là tốt bao nhiêu bạn thấy là hiện tại thì chúng ta thấy là đang làm tốt còn cái việc mà như thế nào thì bây giờ chúng ta bắt đầu trong một vài phút nữa đúng không ạ Hello các bạn thấy đồng ý không ạ ở đây thì một số bạn có hỏi về chương trình khóa học về đầu tư theo xu hướng thì cái chương trình này tối mai bắt đầu tối mai thì Dũng còn một buổi hỗ trợ nữa và ngày 26 nha tối mai và một buổi hỗ trợ nữa tức Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn để cách thực hành và sau đó thì uh, ngày ờ, uh, 26 thì Dũng bắt đầu chương trình của cái khóa học xuống làm việc thế thì cái khóa này thì uh, để Dũng nhấn mạnh các bạn các bạn sẽ thấy được gì ạ đây là khóa cuối cùng nha khóa cái cùng thì Ờ, Dũng nhắc đây một chút để các bạn có thể thấy được là cái khóa này là đầu tiên là gì ạ Dũng sẽ hỗ trợ cho bạn đội ngũ hỗ trợ bạn khoảng độ 3 tháng lần này là gần như chưa có bao giờ có tỷ lệ 3 tháng để giúp các bạn thực hành cái khóa này để làm sao các bạn uh, ứng dụng vào có kết quả trong đầu tư đấy là mang tính chất là chưa ở đâu chưa bao giờ Dũng đã uh, có một khoảng thời gian dài như này cái điều thứ hai là gì ạ Dũng sẽ hướng dẫn cho bạn một cái module cái module này thì thực ra là cái khóa học này riêng cái module của khóa học bị mua sớm này thì rất nhiều những cái nhà đầu tư đang đợi chờ rồi là Dũng khai giảng khóa này nhưng Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta một buổi về module khóa này đó là mua sớm về mua sớm thì nó sẽ giúp chúng ta an toàn an toàn vốn nhá đầu tiên nó an toàn thứ hai nữa là nó làm cho tự tin trong quá trình đầu tư nên đây là cái khóa học mà trên thị trường Việt Nam không có hiện tại chưa ai có cả nên đây là cái khóa học mà Dũng sẽ đưa ra đấy đấy cái à, cái thứ hai và nếu các bạn nhìn vào lợi ích trong Zalo thì có này giờ Dũng sẽ ờ, nhấn mạnh các bạn nếu các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ biết rằng lợi ích trong khóa này là có cái gì à, tiếp theo các bạn học qua Zoom và qua video các bạn có video để xem thứ hai là Dũng sẽ dạy các bạn trực tiếp qua Zoom để các bạn trực tiếp qua Zoom nhé để các bạn thực chiến thực chiến tức là giả sử như ngày mai tí nữa các bạn sẽ biết là thị trường nó tập trung vào gì mà tại sao Dũng lại có thể uh, Ờ, khuyến nghị thực ra dũng không khuyến nghị đâu tại vì lý do tại sao khuyến nghị bởi vì nếu bây giờ khuyến nghị cho các bạn thì thứ nhất là các bạn uh, không biết cắt lót thì sao các bạn không biết thoát ra hay tham gia vào thị trường lúc nào sao tại vì cổ phiếu trong loại này nó mang tính chất là lướt sóng nó không thể đầu tư tích sản thời điểm này nó không thể đầu tư mang tính chất giảm giá giá trị thời điểm này bởi vì rõ ràng là nhiều cái biến động mà chúng ta không thể lường trước được vì bản thân là kinh tế chúng ta hiện tại nó đang mở rất là lớn đang mở rất là rộng nên nó có thể bị ảnh hưởng về suy thoái toàn cầu vậy nếu ảnh hưởng suy thoái toàn cầu mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu dài hạn và nắm giữ bảo đờ và đầu tư thích sản thì có phải là chúng ta rất là mệt không ạ nên ở đây Dũng sẽ thấy là cái việc mà chúng ta tập trung vào dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu tập trung vào phân khúc cổ phiếu tập trung vào thời điểm mua cổ phiếu tập trung vào giai đoạn thoát ra để nghỉ ngơi chứ không phải là mua xong nó ủ mưu nằm ở đó thì cái điều này thì nó gì ạ nó không giúp chúng ta gì ạ có thể thành công trên thị trường mà bởi vì thứ nhất là gì ạ càng ở lâu trên thị trường thì rủi ro rất lớn phần lớn những nhà đầu tư trong suốt thời gian vừa qua ở trên thị trường thì đa phần là lỗ đấy có phải 98 phần trăm nếu mà tiếp tục nắm giữ thị trường trong thời gian lâu là lỗ lỗ thậm chí là lỗ nặng nên các bạn cứ thử xem là nếu đầu tư như vậy thì nó có an toàn vốn cho bạn không nên đây đó là gì ạ mang tính là thực chiến cái điều thứ ba đó là gì ạ sẽ có hai buổi hai buổi trong thời gian sớm đấy có thể nó diễn ra vào đầu tháng 11 hai buổi vào đầu tháng 1 đó là gì ạ diễn ra tại Hà Nội đó là offline không biết là bao nhiêu bạn đã nghe theo dõi đã từng tham gia khóa học offline của Dũng rồi nếu bạn nào đã từng tham gia để comment số 1 thì đây là khóa học mà nếu bạn học offline thì bạn thấy là nó sẽ gì ạ nó vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn bởi vì rất nhiều cái thứ các bạn không biết được nên đây là một cái chương trình mà cũng tin chắc là uh, nó sẽ là chương trình hay nhất trong năm 2022 này đấy, còn sau này có offline hay không mình chưa biết nhưng đấy là chúng ta sẽ có thể thấy rằng là ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng là uh, khi các bạn làm bài tập cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập để các bạn học uh, các bạn uh, tự mình giao dịch thì lúc này các bạn sẽ gì ạ đầu tư nó mới an toàn được thì đấy là những cái mà lợi ích trong khóa học này có lẽ là tất cả các bạn dù là các bạn học Dũng từ trước nay rồi thì chưa có khóa học nào lợi ích lại được nhiều như này thế thì đấy là còn Hồ Chí Minh thì sau chương trình này thì nó có lẽ phải đến tháng 12 hoặc là sau tháng 12 nhưng nếu các bạn đăng ký khóa học này thì uh, Dũng sẽ tổ chức cái chương trình này ở Hồ Chí Minh uh, còn uh, học thì nó có học online là có những video để xem sẵn và và online qua Zoom thì đây là hai cái cái nội dung các bạn cần nắm rõ được Ok, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục về phân tích về thị trường để các bạn à, không mất thời gian thì đây là một số bạn hỏi cũng khá là nhiều nên cũng muốn chia sẻ để các bạn nắm rõ được thôi ạ. Thế thì à, bây chúng ta quay trở lại phân tích thị trường đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đang thấy là thị trường thì chúng ta phân tích xem là rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là sau khi thông tin nó đưa ra xong thì cổ phiếu này sẽ dao động ở đây rất lớn. Cái đồng USD này nó sẽ dao động ở đây rất là lớn. Đấy, có thể là lên tiếp bởi vì lần sau thì cái tỷ giá nó vẫn tiếp tục tăng khả năng tỷ giá vẫn tiếp tục tăng ờ, tỷ giá vẫn tăng nên nó có tiếp tục đi lên đi xuống thì chúng biết được nhưng cái khả năng vùng này sẽ rung lắc mạnh nên áp lực trên tỷ giá trong lúc này trong thời gian ngắn nó có thể diễn ra nhưng nó không đến mức là quá áp lực dù là trong mấy hôm vừa rồi thì cái cái giá USD nó tiếp tục tăng liên tục như này nhưng hiện tại thông tin nó ra rồi nên cái cái áp lực có thể nó sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn với cái thị trường trong thời gian tới tuy nhiên và thứ hai chúng ta thấy là à, nếu bây giờ nhá cái tỷ giá nó tăng và nó biến động này và cái quan trọng là ngân hàng nhà nước bắt đầu đưa ra uh, cái lãi suất này uh, đây là cái lãi suất trần à, huy động lãi suất trần như này tăng thêm một phần trăm thì khi mà tăng thêm một phần trăm này thì rõ ràng là chúng ta biết rằng là việc mà các nhà đầu tư có thể là rút tiền ra tức là chúng ta thấy là cái sự bán bán chúng ta gọi là uh, rút vốn ra khỏi Việt Nam nó cũng sẽ dạ, giảm đáng kể bởi vì chúng ta biết rằng là khi tăng lãi suất lên thì rõ ràng là cái lãi suất liên ngân hàng của Mỹ Việt Nam nó cũng sẽ giảm đi đáng kể nên đây cũng là một trong cái lý do nó làm cho chúng ta giảm được cái uh, việc mà thoái rút vốn ra khỏi Việt Nam bây giờ các bạn sẽ thấy là tuy nhiên thì tất cả những cái yếu tố về kinh tế vĩ mô về cơ bản này nó chỉ là những cái mà nếu chúng ta đo lường nó không thể đo lường một cách chính xác bao nhiêu bạn à, thấy đúng không ạ nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải có một công cụ khác để đo lường xem là thực sự nó như thế nào trước khi mà chúng ta uh, cứ nói rằng là uh, lãi suất này lạm phát này và có nhiều thứ khác nữa thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đo lường bằng một công cụ đó là công cụ về xu hướng về dòng tiền trên thị trường nó đang làm gì đúng không ạ thì xu hướng dòng tiền trên thị trường nó làm gì thì nó có một cái câu một rất quan trọng là nếu mà gì ạ à, tin xấu chúng ta bảo nếu tin xấu mà thị trường nó không giảm thì nó là gì ạ à, tin xấu mà nó không giảm thì nó sẽ rất khó để giảm sâu hơn bao nhiêu bạn đồng ý với Dũng điều này nếu các bạn đồng ý là tin xấu và thị trường không giảm thì nó rất khó để giảm sâu hơn ạ à, nếu đồng ý thì comment cái tức là tin xấu xấu nhất rồi câu chuyện ở đây là gì ạ vậy ờ, hôm qua Dũng có chia sẻ các bạn các bạn nhớ không ạ đây là vùng kháng cự mạnh đúng không nếu anh chị em nhớ cái vùng này tại vì mình phải phân tích thật kỹ tại vì ờ, cái điều mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta không nắm rõ được thực sự nó là gì thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là mệt mỏi cho cái việc mà mà mà cứ suốt ngày nghe các công ty chứng khoán mua rồi bán mua bán hôm nay mua ngày mai bán sau đó là bảo tin xấu ngày kia là bảo tin tốt ngày ngày sau là có tăng lãi suất ngày sau là phép lại tiếp tục thế nọ tiếp tục kia thì tin đấy nó làm cho ta bị loạn hết cả gì ạ à, người lên nên chính vì vậy chúng ta cần phải xem là là bây giờ với cái góc độ như này thì chúng ta nên đầu tư như thế nào và chúng ta biết rằng là dòng tiền nó sẽ đi vào đâu và những cái ngành nào nhóm phân khúc nào nó mới được hưởng lợi chứ không phải là chúng ta cứ mua bừa bãi hoặc chúng ta tham gia bừa bãi thì cái điều này nó thực sự là gì ạ nó không giúp chúng ta uh, đầu tư thành công đoạn này được bởi vì uh, tích sản thì dũng thì dũng không đầu tư tích sản nhưng với cái việc mà mua mà để nắm giữ lâu dài mà cũng không tăng thì thực sự là rất là là nguy hiểm với nhà đầu tư không có kiến thức thực sự như thế không biết các bạn như nào không có kiến thức thì nguy hiểm bởi vì trình độ phân tích cổ phiếu không có mà lại mua tích sản thì đó là gì ạ càng nguy hiểm nếu anh chị em thấy là có điều này thì comment số 2 tức chúng ta không hiểu về cổ phiếu không hiểu cổ phiếu tốt tại sao không hiểu cổ phiếu là nó đang được hưởng lợi hay là nó đang bất lợi thì nhiều cổ phiếu cứ thấy là nó nổi tiếng thì bảo là nó tốt và mua tích sản thì đấy là gì ạ à? nhanh nhanh cháy tài khoản và nhanh mất tiền vì không hiểu về nó không biết là, là, là lạm phát như vậy thì nó được hưởng lợi không không biết rằng là với cái chính sách kinh tế vĩ mô để hưởng lợi không và cứ bảo là do con nhà ai nó tốt gặp gỡ hay là uh, ông A ông B ông phân tích cái bảo là tốt và chúng ta mua vào thế thì đấy là cái mà chúng ta phải thông minh hơn chứ còn nghe như vậy thì nó rất là chung chung thế thì ở đây chúng ta hôm qua lại quay trở lại là cái vùng này mà nó test bao nhiêu lần mà không ai bán ra thì nó là tốt rồi à, tức là nó là khẳng cự cứng hỗ trợ cứng chúng ta phải đồng đồng ý với nhau là khi mà cái vùng này này mà nó gì ạ à, nó giảm mạnh cái, cái này là cái vẫn từ hôm qua đúng không cái này vẫn là cái đường hôm qua Dũng có chia sẻ là những cái vùng này mà nó khối lượng nó thấp mà không bán tháo thì nó là mang tính cực cái điều thứ hai là lạm phát thì nó có ba cái dạng một là nó thấp hơn nó không phải năm phần trăm thì thường là gì thị trường sẽ tăng rất mạnh cái thứ hai là không phải bảy phần trăm mà tất cả các chuyên gia đều dự đoán như vậy vậy cái thứ ba là nó giảm gì ạ không phải một phần trăm một phần trăm thì có thể giảm rất sâu nhưng rõ ràng là trong hai ba phiên đây là nó không có sự bán tháo tuy nhiên chúng ta đang nhìn ở đây đây mới là cái quan trọng vậy khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ này thì các bạn thấy điều gì diễn ra Đấy. nhìn vào biểu đồ này thì các bạn nhìn thấy điều gì diễn ra Đấy. thế thì câu chuyện này là câu chuyện những cái bí mật đây là những bí mật không ai dạy cho các bạn cả tin chắc là nhiều cái bí mật không ai dạy cho bạn đố các bạn biết rằng là nếu nhìn vào biểu đồ này thì điều gì diễn ra các chuyên gia phân tích kỹ thuật các chuyên gia thiên tài về VSA các chuyên gia giỏi về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy điều gì ạ SO S5 ok nhưng chúng ta sẽ nhìn vào góc độ khác đi ạ nhìn vào góc độ khác à, chúng ta thực ra nó nó có thể là một cái biên đề SO6 nhưng cái đấy nó không phải là cái đấy cái vấn đề phân tích kỹ thuật nó là cái mà mọi người đang nhìn thấy dù không nói về phân tích kỹ thuật tức một phần là phân tích kỹ thuật và một phần là không phân tích kỹ thuật chúng ta phải nhìn về góc độ thế bây giờ chúng ta nhìn thấy là gì ạ nếu bây giờ nó đang giảm về cái vùng này chúng ta sẽ nhìn về những cái yếu tố về kinh tế vĩ mô nhá thế thì nếu mà cái yếu tố về kinh tế vĩ mô thì đặt ra câu hỏi là liệu liệu các cổ phiếu ngân hàng có dẫn dắt tại thời điểm này hay không ạ à? đấy tức là chúng ta thấy là dòng tiền thì không có dòng tiền mạnh tham gia vào không có dòng tiền lớn tham gia vào không có dòng tiền blue chip mua các cổ phiếu blue chip tham gia vào vậy nếu chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy có dòng tiền lớn tham gia vào hay không đúng không nên khi không có dòng tiền lớn tham gia vào đây là cái bước đầu tiên nhưng ngược lại có dòng tiền lớn bán tháo ra hay không đấy có dòng tiền lớn bán tháo ra hay không vậy không có dòng tiền mua vào và không có dòng tiền tháo lớn bán ra thì chúng ta hiểu đơn giản là tại điểm này nếu các bạn đầu tư thì các bạn tập trung vào đâu à đấy chúng ta cần phải biết chúng ta tập trung vào đâu chúng ta sẽ phải tập trung vào và nhìn được một cái khía cạnh nào đó sau đó chúng ta mới mang cổ phiếu ra phân tích chứ không phải là chúng ta cứ bảo rằng là mua cổ phiếu nào đó tích sản hay là nắm giữ lâu dài thì cái điều này nó gì ạ nó ảnh hưởng lớn đến cái việc mà đầu tư Dũng không biết là các bạn đầu tư như thế nào nhưng cái việc mà cách để Dũng phân tích thị trường như thế này thì ít ai là không biết là các bạn có bao người nghe nghe Dũng phân tích xong nếu các bạn thấy điều này là đúng thì comment số 10 nhá còn không đúng comment số không không sao cả à. nó đúng sai không quan trọng mà các bạn à, nếu các bạn nghe các bạn thấy có lý thì các bạn comment và không có lý các bạn comment không Dũng thấy rằng điều này là điều nó có thể rất là thoải mái cái điều đầu tiên có phải là nếu chúng ta nhìn về cái cổ phiếu blue chip ấy, thì rõ ràng là dòng ngân hàng là cái dòng mạnh nhất khỏe nhất thời điểm này nhưng bây giờ tăng lãi suất đúng không tăng lãi suất thì ngân hàng có lợi hay không lợi Đây, chúng ta theo các bạn tăng lãi suất thì ngân hàng có lợi hay không lợi Đấy, chúng ta cần phải đấy. nếu tăng lãi suất thì ngân hàng có lợi không lợi một số bạn hôm trước bảo là tăng lãi suất thì ngân hàng cho vay được lợi hơn đấy có bạn có có có có nói mình như vậy tức là nếu mà càng tăng lãi suất thì ngân hàng cho vay được lợi hơn nhưng thực tế tăng lãi suất chúng ta hiểu là ngân hàng đang bất lợi bởi vì thứ nhất là gì ạ chúng ta biết rằng là khi mà tăng lãi suất thì cái điều đầu tiên đó là có phải là nợ xấu sẽ gia tăng không ạ nợ xấu gia tăng không ạ cái nợ xấu bắt đầu gia tăng bởi vì người vay người ta phải vay lãi cao hơn khi người ta vay cao hơn cao hơn thì thực tế là người ta gì ạ những ông đi vay rồi người ta phải cống thêm một lãi suất thêm nữa thì việc trả nợ lại càng khó khăn nên nợ xấu sẽ tăng lên cái điều thứ hai là khi mà lãi suất tăng lên thì gì ạ? người ta có thể đi gửi tiết kiệm và người ta không giảm cái nhu cầu gì ạ? giảm cái nhu cầu đi vay tức là cái quan trọng là nền kinh tế nó tăng trưởng là do người ta đầu tư nhiều hơn khi người ta đầu tư nhiều hơn thì tiền nó sẽ quay vòng nhiều hơn mà tiền quay vòng nhiều hơn ở Việt Nam chúng ta biết rằng là chúng ta hưởng thì gì ạ à? ngân hàng sống được từ lãi suất lãi suất mà bây giờ tăng lãi suất thì rõ ràng là dòng tiền sẽ giảm mà dòng tiền sẽ giảm nó sẽ bị ảnh hưởng vậy nếu ngân hàng có lợi thì đâu là ngân hàng có lợi trong trường hợp nếu ngân hàng có lợi thì những cái ngân hàng nào là ngân hàng có lợi nên ở đây chúng ta có một cái từ khóa đó là gì ạ ở thời điểm này thì nó sẽ có sự gì ạ phân hóa rất là rõ rệt đúng không anh chị em ạ à? nó sự phân hóa rất là rõ rệt giữa các ngân hàng với nhau ngân hàng nào ngân hàng nào nợ xấu ít hoặc là có rất ít nợ xấu rủi ro thấp thì được làm gì ạ thì được gì ạ thì được gì ạ thì được gì ạ thì được nới room tổng zoom nhá tổng zoom thì gì ạ là 14 phần trăm vậy những ngân hàng nào những ngân hàng nào mà yếu thì tự nhiên là không được nối zoom và những ngân hàng nào mà mạnh thì nối zoom và nới zoom thì thì điều diễn ra nới zoom thì nợ xấu à nó lại tiếp tục tăng trưởng được lợi nhuận và những ngân hàng đó là những ngân hàng ngon không biết là các bạn đã thấy là Dũng giải thích như vậy các bạn thấy ok không nếu các bạn ok comment cho số 10 cái Đấy, phân tích thì chỉ đơn, đơn giản thế thôi chứ còn bây giờ phân tích theo cái chiều hướng khác thì không biết thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là nếu bây giờ để biết được cái điều đó nó ổn hay không thì chúng ta gì ạ từ điều đó khi mà chúng ta nhìn thấy những cái điều này đúng không nắm rõ được những điều này thì cái quan trọng nhất là chúng ta xem là doanh thu lợi nhuận các quý doanh thu các quý như nào lợi nhuận các quý như nào và thứ hai thứ ba là gì ạ chúng ta xem là tổng tài sản có tăng không đúng không tổng tài sản tăng không cái thứ ba nữa là nợ xấu thì sao nó đi xuống thì đấy là cổ phiếu ngân hàng ngon và cái quan trọng nữa là gì ạ à? các bạn thấy là cổ phiếu đó nó có phát hành vốn hay không nó có phát hành phát hành phát hành nó đang đi lên mà lại phát hành thì sao ạ nó đang đi lên mà có kế hoạch phát hành sao ạ thế vừa rồi bạn một bạn mà là ngân hàng nhà nước thì ạ à? tăng lãi suất ít như một phần trăm theo bạn ít là là hay là là nhiều ạ à? nếu bây giờ chúng ta bảo là ngân hàng nhà nước mà tăng lãi suất như một phần trăm theo bạn là là lớn hay nhỏ chúng ta cần phải hiểu là thế nào là ít thế nào là nhiều nên ở đây chúng ta cần phải đo lường một phần trăm nhá không phải là không phải năm phần trăm đâu ạ đấy nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái cái cái cái ít hay nhiều chứ còn bây giờ chúng ta cứ đo lường theo con số mà chúng ta nghĩ thì chúng ta một phần trăm đấy cũng nhắn nhấn mạnh các bạn nào đang hỏi là ngân hàng tăng một tí như vậy một phần trăm bây giờ nợ một nghìn tỷ thì bao tiền rồi đấy ok đấy nó nó khủng không ạ nó là khủng của khủng đấy thế bây giờ đấy là đấy là cái gì ạ à? thế thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là cái cổ phiếu blue chip nó như nào chưa anh chị em nhìn thấy một cổ phiếu bốn luôn chứ là thế bây giờ chúng ta dũng thử phân tích một vài cổ phiếu để anh chị em nắm rõ nhá tại vì hôm nay cũng không có nhiều thời gian tại vì uh, dũng còn một cái chương trình khác nữa ở đây thì các bạn nhìn thấy là đây là cổ phiếu Techcombank à, Vietcombank đấy các bạn nhìn thấy không ạ thì Vietcombank thì nếu về góc độ nào đó thì chúng ta đang nhìn thấy rằng gì ạ so với thị trường chung nếu không so với thị trường chung thì nó cổ phiếu này đang khỏe hơn là yếu hơn đấy, đấy nó khỏe hơn yếu hơn Ờ, làm sao để biết khỏe hơn thì chúng ta nhìn thấy là cái cổ phiếu mà của thị trường chung này nó đang gì ạ nó đang về đáy cũ nhìn này nó đang về cái đáy cũ còn cái cổ phiếu của thằng à, <clears throat> việt công banh thì nó gì ạ so với đáy cũ nó còn rất xa nha thì về cơ bản nó khỏe hơn thế thì hôm trước Dũng đã có chia sẻ các bạn này nếu bây giờ nó bị gãy cái đường SMA gì ạ 50 nó xấu hay khỏe gãy SMA 50 nó xấu hay khỏe đấy gãy SMA 50 tức là thực ra nó đang tích lũy khối lượng đấy có này nhưng tuy nhiên nó nó giảm khối lượng lớn do các gì ạ à? do các gì do các nhà đầu tư nước ngoài nó bán chúng ta nhìn thấy nó bán rất mạnh này nhưng bây giờ hiện tại thì nó đang gì ạ à? tức là nước ngoài bán nhưng hiện tại thời điểm này là họ không bán nữa Nhân không bán nữa nhưng ở đây chúng ta hiểu này đấy anh chị em hiểu nhá khi nó bị gãy cái này đấy, chúng ta bị gãy thì nó là xấu nha yeah, nó là xấu nên chính vì vậy thì để cái cổ phiếu này nó tăng thì chúng ta biết rằng là nó phải tăng rất mạnh ở phía trên nhưng khối lượng này đang lớn nha khối lượng nó vẫn đang lớn khối lượng nha khối lượng đang lớn thì chúng ta cần phải thêm thời gian khối lượng nó đang lớn các bạn nhớ là nó khối lượng từ cái khối lượng giảm này khối nó gãy không biết là cái biểu đồ này chính xác không nhưng hiện tại là Dũng đang thấy là nó đang giảm ở dưới cái gì khối lượng lớn thì chúng ta vẫn phải xem xét lại anh chị em hiểu chưa vẫn phải xem xét lại chứ còn để nếu mà ngày mai nó tăng thì vẫn chưa an toàn bởi vì rõ ràng là cái lực tăng lớn như này mà nó chưa thành công và bây giờ nó lại giảm gãy cái đường này khối lượng lớn thì chúng ta cần thêm thời gian đúng không ạ đây là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là nó mạnh nó khỏe chúng ta lấy một cổ phiếu như là Techcombank ví dụ như thế Techcombank Techcombank các bạn nếu mà nói về cổ phiếu Techcombank thì theo các bạn là Dũng phân tích từ trước đến nay thì cổ phiếu này như nào đấy là như nào thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là các bạn nhìn thấy rằng là gì ạ à? nó không có dòng tiền à, có bạn gì có chia sẻ là cứ lẳng giọng mà làm thực ra là làm mà chúng ta không biết đúng hay sai thì chúng ta sẽ gì ạ à? mất tiền nhanh lắm ạ nha làm mà chúng ta biết làm chúng ta phải biết nó đúng hay sai chứ còn lẳng lặng làm thì nó nó mất tiền tại vì chúng ta biết là rõ nhiều cái mà chúng ta không biết cái gì chúng ta không biết chúng ta không biết cái gì chúng ta không biết nên có phải là từ trước đây Dũng bảo là cái cổ phiếu Techcombank là cổ phiếu Dũng rất yêu quý đúng không rất thích bởi vì nó nó thực tế nó có hệ sinh thái sau này của Masan là rất là lớn đúng không tức là toàn bộ các tiện ích của nó ở trong Masan nó gì ạ được được gì ạ sau này nó là toàn bộ hệ sinh thái đấy nó được gắn vào nhưng thời điểm này thì rõ ràng là nó một cái lý do nào đó mà nó chưa một là gì ạ cổ phiếu này trước khi mà nó tăng nó phải là gì ạ nó phải làm gì ạ nó phải làm gì ạ nó phải tăng vốn mà hiện tại nó chưa tăng vốn các bạn nhá khi mà để tăng vốn thì nó phải có câu chuyện để tăng vốn mà bây giờ bạn biết là các cổ phiếu ngân hàng nếu mà tăng vốn trong chu kỳ giảm thì điều gì diễn ra nó có tăng không ạ nó có tăng không ạ đấy có tăng không ạ chúng ta sẽ cần phải hiểu là cái gì tạo ra cái gì nên khi mà cổ phiếu không có dòng tiền vào mà chúng ta cứ lại mua nắm giữ dài như này là chúng ta rủi ro nhá tại vì chúng ta biết rằng là đây là chúng ta mua nhá mua xong lại lỗ mua xong lại lỗ thì tội gì tại sao chúng ta lại mua như này tại sao chúng ta phải nắm giữ cái này làm gì ạ à? đến nếu mà bình thường là chúng ta có thể làm kiểu này đúng không nếu theo cái cách phân tích của Dũng thì chúng ta có thể là sau khi nó giảm sâu đến vùng đáy này chẳng hạn mà chúng ta biết có thể biết ngay vùng đáy này chúng ta mua không ạ đúng không bao nhiêu bạn nếu mà sau khi cổ phiếu giảm đến vùng đáy chúng ta biết để mua thì comment số 3 cái nếu cổ phiếu này giảm chúng ta sẽ biết từ khi nào tạo đáy chúng ta sử dụng VSA là chúng ta biết được thế bây giờ chúng ta làm nào chúng ta chả biết mà cứ mua ở đây tích sản bao giờ thì mới gì ạ à? hòa vốn chưa nói là nó có lãi không bao giờ mới hòa vốn sau khi hòa vốn thì từ đây mà lên đến đây giả sử mình mua ở đây mà lên hòa vốn thì mình lãi lãi rất nhiều phần trăm rồi lãi hàng, hàng trăm phần trăm rồi chứ không phải ít cả nên cái việc mà gì ạ mua mà nó đang trong xuống giảm như này thì bạn nhỉ sẽ gọi là theo cái khóa học xu hướng dòng tiền gọi là bạn đầu tư ngược à, đấy theo cái khóa học mà Dũng đang uh, chia sẻ đó là gì ạ gọi là đập đầu vào tường tức là mình thấy rằng là cổ phiếu là đấu giá mà mình cứ đi mua phân mua ngược thị trường là cứ đi chống lại đám đông thị trường đi chống lại các tổ chức thị trường thì có phải là tiền thì ít rồi có mấy triệu có mấy chục triệu có mấy trăm triệu thì phải đi làm ngược lại lợi ích của của của gì ạ của big boy thì mình là nạn nhân chứ không thể nào gọi là đầu tư mang lại giá trị được ok à, bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu ngân hàng để anh chị em biết như thế thôi thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là cổ phiếu ngân hàng thì không phải là cổ phiếu nào nó có lợi nhuận trong đợt này và chỉ có ngân hàng nào một là được tăng room tại vì tổng room là 14 phần trăm thì những ngân hàng được tăng room thì có thể sẽ được hưởng lợi nhưng hưởng lợi nó chưa hưởng lợi ngay đâu cháu nhớ là chưa hưởng lợi ngay mà nó cần thời gian hưởng lợi và thứ hai nữa là chúng ta cần phải là phải có dòng tiền tham gia vào chứ nếu hưởng lợi mà chúng ta nghĩ là hưởng lợi mà cứ cho dòng tiền không tham gia vào thì cái này là cái nó không đúng <coughs> bây giờ <coughs> chúng ta sẽ xem đến nhóm thứ hai <coughs> nhóm thứ hai là blue chip không phải rồi thép thì có phải hay không thực ra nếu mà thép mà phải thì cũng chưa chắc tại vì chúng ta cần phải chúng ta đang nói về cái cổ phiếu thép đấy giả sử cổ phiếu này hòa phát mà để nó tăng ngay thời điểm này khối lượng ở đây nó rất là lớn nhá khối lượng ở đây nó cũng rất là lớn tức là đây nó có khả năng siết chặt nhưng để vượt qua cái này này là một cái kỳ công đấy Tại vì 50 triệu cổ phiếu đang gì ạ xếp hàng phía trên này trong khi đó cái vùng này chúng ta thấy là nó vẫn là khối lượng lớn tức là nó không có không có cái biên độ nên việc mà nếu giả sử như thị trường có tăng chúng ta gọi là tích cực đi chúng ta gọi là tích cực tăng thì rõ ràng những cái rào cản này cái vùng kháng cự này những người bị thua lỗ ở đây rất là nhiều nên cần phải gì ạ hấp thụ hết ở đây ạ nên mục mua sớm hay là tham gia sớm ở đây thì chúng ta gọi là điểm đảo chiều ở đây nó gì ạ nó không ổn điểm đảo chiều ở đây nó không ổn nên chúng ta thấy là cái việc mà để mong cầu là cổ phiếu tăng thì nó sẽ không cao tại thời điểm này còn có sau một tháng nữa hay sau bao nhiêu nữa chúng ta chưa biết được nhưng mong cầu để đấy là không thể nên dòng thép về cơ bản thì tại thời điểm này nó không ổn định lắm à, lý do là chúng ta biết rằng là cái nhu cầu thép trên thế giới vừa rồi thì nó có một số thông tin như là châu Âu uh, sau tức là châu Âu mùa đông thì cái việc mà giá khí đốt cao nên họ có thể là hạn chế sản xuất thép cái thứ hai là cái gói kích thích kinh tế của Trung Quốc số lớn để nó gì ạ à? nó kích thích vào cái bất động sản của Trung Quốc nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là chúng ta đang nhìn thấy nó ngược lại tức là họ có gói kích thích như vậy nhưng giá quặng thép ở Trung Quốc đang ở mức thấp nhất từ trước nay chứ không phải thấp nhất nhưng gần đáy thấp nhất bạn bao nhiêu bạn đã học được đã nghe cái thông tin này à? đã theo dõi thông tin này à? tức là giá quặng thép đi xuống chứng tỏ là nhu cầu thép vẫn bị ảnh hưởng và nhu cầu thép ảnh hưởng thì chúng ta không thể nào mua thép theo kiểu như kỳ vọng được nên cái này chúng ta thấy là uh, rõ ràng khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta cần phải nhìn nhận hơn rộng hơn khi mà Dũng phân tích kỹ thuật thì Dũng thấy cái dòng tiền lớn mà nó vào nó bị bán ra nhưng khi mà chúng ta nhìn quay trở lại về kinh tế vĩ mô quay trở lại về cái giá nhiên liệu đầu vào của thép thì nó cũng không ổn định nên cái việc này anh chị em lưu ý cho Dũng nhá Ok thế thì bây giờ một số bạn có hỏi là dòng chứng khoán như dòng chứng khoán thì nhiều anh chị em hỏi là HCM chẳng hết đây là HCM HCM thế thì HCM có cái quá trình tăng những đề đảm bảo cổ phiếu này tăng á, nó không phải như này đâu ạ à. bạn mua ở đây thì nó lên đây nó giảm mua đây giảm cái quan trọng là cổ phiếu này nó vượt qua được nó có vượt qua được hay không vấn đề nó có vượt qua được hay không Đấy, vấn đề nó có đi tại vì xu hướng của cái vùng trên này nó đang bị kẹt rất là nhiều phía trên này dòng tiền đang bị kẹt rất là nhiều khi mà kẹt rất nhiều mà bây giờ nó vẫn có lên có nhú tí mà chúng ta cứ nhìn ở đây thế nó lên này nhìn ở đây nó lên mà chúng ta kết luận nó tốt thì đấy là cái tốt mà do chúng ta vẫn thường mắc phải trong cả hai tháng vừa qua cổ phiếu nó trả lên thế nào mà với cơ bản nó tốt thì không tốt của gì cái bản chất của thằng à, cổ phiếu chứng khoán á lợi nhuận nó đến từ một số lĩnh vực như sau một là nó đến từ tự doanh mà các ông tự doanh vừa rồi là lỗ nặng nha ông nào có tự doanh các công ty chứng khoán tự doanh lỗ nặng chả ông nào có lãi nên thực ra là lợi nhuận khi mà tài vậy lỗ thì tài sản nó bị giảm đúng không tài sản nó bị giảm tài sản giảm thì công ty lợi nhuận sẽ giảm đúng không tài sản hoặc là lợi nhuận giảm thì đấy là nó ảnh hưởng ngay trực tiếp đến giá cổ phiếu cái điều thứ hai là gì ạ phí giao dịch phí giao dịch bị giảm đáng kể nhân công nhân sự thì vẫn thế con người vẫn thế nhưng phí giao dịch giảm vẫn phải nuôi bộ phận nhân sự như vậy thì nó ảnh hưởng ngay tức khắc cái điều thứ ba nữa là chúng ta thấy là margin trước đây thì cho vay margin rất là nhiều quay rất là cao nhưng đến bây giờ thì lượng margin giảm rất là là nhiều và họ vẫn phải duy trì cái margin đấy sẵn sàng cho nhà đầu tư và cái cuối cùng đó là chúng ta phải hiểu đó là có những công ty chứng khoán họ còn phải đi vay vay để cho vay margin nên nếu mà vay để cho vay margin thì chúng ta biết rằng là họ đều bất lợi bất lợi mà tất cả những cái mà bất lợi chống lại cái cổ phiếu ngành chứng khoán và chúng ta lại cứ mua để chúng ta gì ạ ăn đôi chút lợi nhuận ít lợi nhuận ít lợi nhuận thì cái điều này sẽ không ổn lắm thì không biết là các bạn Dũng phân tích như này nó, nó dễ không ạ còn cái một cái cuối cùng nữa là gì ạ năm vừa rồi á, thì mới ông ờ, to như là VND hay là ông SSI yeah. Ờ, đây là cái năm thuận lợi mà ông tìm mọi cách để đè nhà nhiều nhiều đầu tư ra để ông phát hành giấy tức là họ đè ra nhà đầu tư chúng ta là thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm cứ mua cổ phiếu đợi ăn cổ tức đợi được ăn hưởng quyền cổ phiếu nên thực sự là ăn no giấy tức là được ba tức là chúng ta phát hành đủ giấy để chúng ta ăn nên khi mà cái cổ phiếu nó quá nhiều nó pha loãng thì bao lâu bao lâu nó mới gì ạ à? nó mới có lợi nhuận tăng trưởng trở lại thế mà trong đầu vẫn cứ mua cổ phiếu bởi vì ngoài kia người ta bảo là mua để tích sản mua để nắm giữ dài hạn mua để gì ạ à? để kiểu gì xong 3 năm 5 năm nó lên thì đấy là cái cách mà người ta giải thích cho các bạn Dũng cũng nghe Dũng cũng nghe rất nhiều các kênh YouTube thì Dũng có những kênh thấy nói như vậy thì Dũng bảo là như thế thì như Dũng là là là người đầu tư này và trực tiếp như vậy và Dũng đã trải qua những lần như vậy Dũng đã, đã thất bại nặng nề như vậy Khởi không biết là bạn nào đã từng thất bại giống như Dũng thì ờ, bao giờ chưa thì comment số 4 tức là mình mua sau đó mình không biết cổ phiếu nó tốt hay xấu thế nên mình comment mình thấy là nó lỗ mình mình gì ạ à, nó nó nó nó mình nghĩ là nó tốt mình mua vào mình mua vào mình mua vào mình để dài hạn đấy ngày trước mình mua cổ phiếu shb nó lãi đến trăm phần trăm rồi sau đó thì nghe các chuyên gia là gì ạ là nó tốt mình cứ để lại để lại sau đó thì cổ phiếu biến mất thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng là rõ ràng cái nhóm mid chúng ta nói ở đây à, thực ra thì bây giờ để phân tích sâu thì trong nhóm này nó ít cổ phiếu quá bây giờ lúc này mà ngày mai nói nhưng lúc chỉ bật mí này cái mảng nông nghiệp lúc này là các bạn cần lưu ý nhé cái mảng nông nghiệp nông nghiệp là lúc này các bạn lưu ý đấy những cái cổ phiếu trung bình vừa mảng nông nghiệp có thể nó có sóng ngắn trong thời gian tới đấy không phải là sóng dài ít nhất là sóng ngắn trong thời gian tới nên cái mảng này các bạn lưu ý đấy, các bạn nhớ mảng nông nghiệp nha mảng nông nghiệp nó liên quan đến nông nghiệp điều thứ hai là các bạn thấy rằng là thời điểm này nè blue chip thì không gì ạ không chạy được nha blue chip để chạy để tăng gần như khó cái thứ hai penny thì vừa rồi à, các ông chơi nhau ác quá rồi các ông gần như là penny để đa phần như vừa rồi chúng ta thấy là ngày xưa dũng có nói cổ phiếu t ờ, đây cổ phiếu này đã nói rất là kỹ rồi các ông mua vào là chết nhưng các ông thì thường là lại cứ không đây cổ phiếu này các bạn nhớ ông dũng bảo bán đi bán đi không chết sau đó thì vừa rồi thấy là mới ông chí việt ông gì ạ làm giá và lúc này thì mới biết rằng là lý do tại sao lại mình chết dũng có một bạn học viên hồi đấy cũng đứt con cổ phiếu này tức là cổ phiếu ở CI thế thì khi bảo bán ra thì bạn không bán nhưng cuối cùng là gì ạ cuối cùng và vẫn mấy ông gì ạ chí việt ông làm nên là biết là cổ phiếu người ta làm giá nó lên lên thẳng đứng nó rơi mà bạn không biết được nên vừa rồi chúng ta nhìn thấy là tất cả những cổ phiếu như là chí việt như là cổ phiếu gì ạ uh, như là uh, ờ, uh, ờ, CI CB BII đúng không TGG chúng ta thấy cổ phiếu Bắc Quyết và thậm chí là nếu bây giờ bóc tách ra mổ ra thì nó nhiều lắm nó nhiều mà các bạn không đếm sẻ đâu rất là nhiều rất là nhiều thế thì ở đây chúng ta thấy là là gì ạ lúc này là lúc này ngày mai các bạn chỉ cần là các bạn nghe từ khóa này thôi đó là những cổ phiếu ngành nông nghiệp và nó phải có sự xác nhận bứt phá khối lượng lớn trước khi cái ngày hôm nay là khối lượng nhỏ cổ phiếu chỉ lên khi mà gì ạ cái lượng cung nó bán ra thị trường giảm mạnh cổ phiếu cũng giảm thị trường giảm mạnh cổ phiếu cũng giảm giảm rất mạnh cổ phiếu cũng giảm thì đó là những cổ phiếu mà các bạn an toàn Đây là an toàn à, các chương trình này thì các bạn à, có thể học được ở trên video này các bạn có thể đọc sách video này Dũng đều chia sẻ rất là kỹ rất nhiều cái video này nhưng đây là gì ạ chúng ta cần phải gì ạ đọc sách chúng ta cũng cần để gì ạ đây là là nếu mà các bạn nào mà nghe là các bạn cũng biết là gần như cổ phiếu nào đó rồi nhưng nói gần như là là là là gần như là rõ ràng rồi thì các bạn cần phải gì ạ tư tư duy thêm thôi tại vì nó không giống như ngoài kia là người ta cứ ở phím hàng người ta phân tích nó phân tích kia quan trọng là khi các bạn mua thì cổ phiếu sai ấy, người ta bán ra từ đời rồi trong khi đó bạn vẫn nắm giữ sau bạn đầu tư dài hạn đấy là cái lý do bạn bị thua lỗ nặng sai xong các bạn nắm giữ đầu tư dài hạn thế một cổ phiếu để thành công thì nó có hôm trước cũng chia sẻ rồi ít nhất nó phải có 5 yếu tố yếu tố thứ nhất là gì ạ là kinh tế vĩ mô nó có hưởng lợi không đầu tiên là kinh tế vĩ mô nó có hưởng lợi hơn cái yếu tố thứ hai là các bạn thấy rằng là cơ bản có thể trước đây nó xấu trước đây nó có vấn đề nhưng rõ ràng là do một cái yếu tố nào khác bên ngoài hay là nội tại nó tốt lên tốt lên thì chúng ta phải dựa vào gì ạ doanh thu dựa vào lợi nhuận dựa vào gì ạ tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận tiếp theo cái quan trọng nhất là chúng ta dựa vào ngòi nổ thế nào là ngòi nổ một cổ phiếu mà có gì ạ à? nó có một cái cái sản phẩm có thể là công nghệ có là sản phẩm mới có thể nhà máy mới có thể ban lãnh đạo mới có thể thâu tóm sáp nhập hay là có thể gì ạ à? có hệ sinh thái mới đấy là những cái gì ạ à? chúng ta gọi là những ngoài nổ nếu nó có những ngoài nổ đấy lại tạo ra những sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới và nó tạo ra doanh thu đột biến hơn so với nhiều tháng khác nó phải liên tục qua nhiều quý thì đấy chính là chất xúc tác những cái điều này nó cũng chả giúp được chúng ta phải không nó không giúp được nếu chúng ta không nhìn thấy cái dòng tiền tham gia vào vậy dòng tiền chúng ta phải đo gì ạ à? đo phân tích kỹ thuật nên bạn gì ạ à? vĩ mô bạn tốt đến mấy cơ bản tốt đến mấy mà thiếu kỹ thuật thì bạn cũng gì ạ à? vứt đi đúng không bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 6 á, tức là kinh tế vĩ mô bạn tốt à, giống như là gì ạ? chúng ta nhìn thấy rằng là à, lạm phát của Mỹ à, nó A nó B nó C có rất nhiều điều kiện nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy cái quá trình phân phối hay là quá trình tăng tích lũy của cái gì ạ của cái biểu đồ d d gì thì chúng ta thực sự là đoán đoán mò thôi tất cả mọi thứ chúng ta đang đoán này đoán đoán thôi thực ra nó đúng sai chúng không biết đâu đấy thì đoán thôi thì cái đoán này thì có thể có lúc nó đúng có lúc nó sai tại vì thực tế là kinh tế vĩ mô bao giờ cái thị trường bao giờ nó đi trước kinh tế vĩ mô nhưng phải đi sau đi trước tất cả thông tin thì nó gì ạ nó phản ánh phía sau thông tin nó phản ánh phía sau nên thông tin nó diễn ra rồi bạn mới thấy nên bạn sẽ là người luôn luôn là người đến sau thì trâu trận là uống nước đục đấy lý do các bạn thấy rồi và điểm khi các bạn thấy được điều này rồi thì Dũng bật mí cho bạn thực ra là uh, các bạn sinh viên là các bạn mới tham gia thị trường các bạn mới biết Dũng thì Dũng đưa ra các bước như vậy thì nó rõ chưa nó rất rõ đúng không bước tiếp theo đó là cổ phiếu đó nó phản ánh ứng như thế nào với thị trường thị trường giảm mạnh cổ phiếu không giảm đấy gọi là cổ phiếu mạnh còn thị trường mạnh mà cổ phiếu giảm rất mạnh rồi sau đó là cổ phiếu rẻ mua vào thì đấy là gì mua rác mua mua rác nên nhiều nhà đầu tư lại thấy cổ phiếu rẻ mua vào thì nếu mà mà học dũng thì gọi là các bạn đang mua rác chứ không phải mua cổ phiếu bởi vì cổ phiếu rẻ giảm cổ phiếu giảm mạnh hơn chứ đó là gì ạ à? nhà đầu tư nước ngoài họ đang bán ra hay là nhà đầu tư tổ chức họ đang bán ra mà bạn cứ đi mua vào để nghĩ nó rẻ thì đấy là cái điều mà người ta, thu lỗ ở cái việc mà thiếu hiểu biết thiếu kiến thức bởi vì nghe nó mang tính chất là không không không không tức là chúng ta như thế nào nhỉ mình không biết giải thích như nào nhưng thực sự nó là như vậy đấy ạ thì bây giờ bao nhiêu bạn thấy thấy điều này rõ chưa đấy là những điều rất rõ và cái quan trọng nữa là nếu bạn mà gì ạ viết ra được những cái cái gì ạ viết ra được nhật ký giao dịch hàng ngày đấy, thì bạn sẽ biết rằng là bạn trở thành những nhà đầu tư lão luyện những nhà đầu tư gì ạ hành trình để trở thành nhà đầu tư gì ạ hành trình để thành nhà đầu tư vô địch thiên tài đầu tư chứng khoán tất cả cái điều này đấy là những cái bước bạn thiếu trong bốn bước đó bạn thiếu bước nào bạn thua lỗ bước đó nên công thức này công thức gì ạ à? công thức của gì ạ à? để siêu cổ phiếu các bạn cứ tất cả các bạn nào đang đi tìm cổ phiếu các bạn đi tìm một lý do nào đó đấy là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thiên tài đầu tư chứng khoán tất cả cái điều này các bạn đi tìm bất cứ một cái lý do nào đó để chứng minh cái gì, luận điểm của Dũng là bị sai nha, thì Dũng xin thưởng tiền Đấy. các bạn đi, đi chứng minh nhỉ? điều này các bạn đi chứng minh xem là lý do đấy các bạn chứng minh tất cả cái cái tức là đây Dũng đưa ra tất cả những cái điều kiện để gì một cổ phiếu siêu hạng nó như vậy đấy tất cả cổ phiếu siêu hạng đều phải đáp ứng được các tiêu chí như vậy thì uh, hôm nay cũng là khá là muộn rồi thì uh, Dũng uh, rất là biết ơn tất cả bạn đã có mặt ở đây nhưng những cái kiến thức này thực sự là những kiến thức mà gì ạ nó xương máu rất xương máu bởi vì từ cái người mà bị thua lỗ rất là nặng trong quá trình đầu tư chứng khoán và phải mất rất nhiều năm mới trả hết được nợ thì từ cái đúc đúc kết này tôi muốn gửi đến các quý các bạn để giúp các bạn có thể học được kiến thức và mong rằng là gì ạ từ những cái câu chuyện này các bạn uh, có thể comment những cái phần ở bên dưới uh, để giúp biết là các bạn đang nghĩ gì về cái gì ạ thị trường vào thời điểm này Dũng sẽ tiếp tục làm một cái video khác để uh, chia sẻ với chúng ta thế thì uh, nếu các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký ở phần bên dưới để lúc sau phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận video tiếp theo uh, đặc biệt là gì ạ uh, cái khóa học xu hướng dòng tiền sẽ diễn ra vào ngày 26 rồi 26 tháng 9 đây là khóa học uh, cuối cùng có thể gần như cuối cùng trong năm nay nếu mà gọi là offline nha offline tức nó có online này online cuối cùng ở Hà Nội nói chính xác là cuối cùng ở Hà Nội còn Hồ Chí Minh mình sẽ còn một khóa nữa còn sau này nếu có tiếp tục cái khóa này ở Hồ Chí Minh thì tức là mình sẽ dạy về bạn xem video đầu tiên xem video sau đó thì dạy qua Zoom để thực chiến và cái cuối cùng là mình sẽ dạy offline năm nay mình chỉ dạy một cái buổi offline ở Hà Nội khóa học xuống đồng tiền và một khóa học offline trong Hồ Chí Minh thôi còn sau này thì nếu có thì phải sang năm thì mình mới tổ chức được đấy thì các bạn nếu các bạn nào còn các bạn có thể học thông qua miễn phí các bạn thông qua miễn phí là khóa học gì ạ đây là cái khóa học này đó là trở thành nhà đầu tư siêu hạng. đấy cái đây cái khóa học này Dũng tin chắc là đây các bạn học các bạn sẽ biết cái tư duy để ờ, trở thành nhà đầu tư siêu hạng như nào thì hãy đăng ký ở phần dưới à, xin cảm ơn tất cả các bạn đã ngồi đây đồng hành với Dũng à, Dũng biết rằng là à, đây là thời điểm rất là tốt để các bạn thấy là thị trường sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu midcap các bạn nhá midcap còn dòng tiền lớn trong lúc này sẽ rất khó thể xảy ra à, để làm rõ cái việc này thì trong một vài hôm tới Dũng sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn như các bạn nhớ rằng gì ạ hôm nay Dũng có từ khóa từ khóa thôi tại vì không thể public được hết được nhưng từ khóa này cũng đã gần như các bạn đã biết nhiều lắm rồi đó gì ạ thị trường sẽ tập trung biết Bitcap và những cổ phiếu nông nghiệp hôm nay chỉ tập trung nông nghiệp đấy nó sẽ là những cổ phiếu mà các bạn cần quan tâm xin cảm ơn rất nhiều